ok xin chào bạn channel mình nha mình là Jackie đây mình sẽ ra và chị bạn làm kênh youtube và quay youtube nha thì được đây là một cái cách cụ thể mình làm đầu tiên ờ, cái tên này mình tự làm tài khoản cái này mình làm này ra và tên là chó đăng thấy tên là chó đăng thì các bạn đừng quan tâm nè do mình đã có bạn có thằng bạn thì mình ờ, tình thoảng muốn chơi nó nhưng tình thoảng lại ghét nó nên ờ, hoặc rõ ràng luôn ừ. khi nè khi mà bạn tạo tài khoản vào trong youtube bạn sẽ ấn vào đây ấn create a channel nếu mà bạn sẽ đặt tên mà bạn sẽ đặt tên ờ, đó thì mình sẽ create a channel nó mà bạn là create a channel đó là coi như bạn có một ờ, cái channel mới rồi đó thấy chưa chứ cứ người đăng ký nha bạn phải kêu mới có đăng ký và nếu bạn có kênh mới kênh này đó thì bạn muốn làm thêm kênh thì ở custom channel ok đó là cách làm còn giờ để mà tải phần mềm thì mình sẽ chỉ bạn luôn nếu mà mấy bạn quay video về game trên đây ấy cái phần mềm OBS bạn đang xài đây nè cái phần mềm này nè thì mình không nhớ cách tải mình nhớ mình tải trên vn nào đó mình chỉ có thể giúp bạn là chỉ bạn cách tải bodycam thôi đây bodycam.com cái phần mềm bodycam là phần mềm này nè mình dùng để ray roblox đấy này mấy bạn sẽ sợ bodycam.com xong nó ấn free download đấy nè rồi xong ấn download bodycam nè mình tải rồi bây giờ tải thêm chẳng sao ạ à. không nè giờ open nó lên thôi đó ok nè sau mấy bạn cứ ấn tiếng tôi đồng ý tiếng cài đặt đó xong rồi chỉ đợi cho nó tải xong thôi ok trong lúc đợi mình sẽ làm vài cái cách và sau khi và nó bạn quay video trên này thì bạn sẽ này nha nhưng mà tải thêm chẳng hạn mấy bạn phải đợi nha ok khi mà mình đã tải xong các bạn có thể bật quay video thôi và mình sẽ chỉ bạn cách đăng video luôn đây là cái kênh mình mới tạo chơi thôi chứ không làm gì cả thì mấy bạn sẽ ấn ờ, phần manage video rồi khi vào đây và sẽ continue sau đó này thì mấy bạn sẽ thấy chữ upload video nè thì mấy bạn quay video xong mà bodycam ấy hay là cái ob hoặc là cái bodycam này nè bị bỏ đi khi mà mấy bạn tải xong mấy bạn có luôn cả các bạn các bạn tải bodycam xong mấy bạn sẽ có bodycam như mình nè đó mấy bạn chỉ cần bật lên thì nó sẽ có giao diện như kia còn đây là khi mấy bạn quay video xong mấy bạn sẽ có được một cái file khi mấy bạn quay video xong cái cả trên OBS hay Bandicam thì nó sẽ có một cái file thì mình sẽ upload cái video ấn ờ, cái chỗ file này nè rồi mấy bạn điền mấy cái file ờ, video vô thôi sau đó mấy bạn điền mấy cái file video mới quay xong vào đây thôi đó còn làm gì thì mình có thể chỉnh sửa video cũng được còn làm gì tiếp theo dạ, mấy bạn có thể chỉnh sửa video cũng được dạ yeah, thế thôi bạn có, mấy bạn có thể chỉnh sửa thêm video cũng được và nếu mà mấy bạn quay video ngoài đời thì mấy bạn cần phải có một cái điện thoại quay video vlog ấy, là cầm cái điện thoại phải mạnh chất lượng cao nè và quay ấy, nếu cầm mà quay đừng để bị rung do mình không thể quay ngược lại cái màn hình mặt mình được nên ờ, mình chỉ có thể nói là được thôi mấy bạn phải có một bài rồi đừng cho nó ra bị rung và đừng để trong game kiểm chất lượng kém kiểu nó mờ nhạt như mình cái phần mà OBS cùng mấy cái video Roblox của mình ấy mấy video của Roblox thì nó sẽ mượt hơn do mình xài bodycam còn mấy mới gần mới gần đây ấy, ngoài trừ cái video mà chơi Muji thì nó đều xài OBS nên nó rất là lắc đó nên mấy bạn xem nó mờ mờ và lắc yeah. vậy nha còn mấy bạn có thể sợ OBS trên Roblox hay là game nào cũng được hết nhưng mà do cái máy mình nó yếu nên mình sợ bạn đi Bandicam mấy bạn phải quay xong đó mấy bạn vẫn có thể tạo tài khoản ờ, trong YouTube thôi trên điện thoại mấy bạn tạo xong ấy thì mấy bạn sẽ tạo kênh ờ, như mình đã nói rồi sau đó mấy bạn quay video lại thì nó sẽ cái video ấy mình nó sẽ lưu vào phần hình ảnh ở cái phần đó thì mấy bạn sẽ tìm chữ upload mấy bạn sẽ tìm cái phần mà kiểu là upload video xong mấy bạn là đăng video lên từ điện thoại thôi xong ok mình nói mấy bạn nghe có lẽ không rõ cái cái giọng do cái do <coughs> mình bị ho <coughs> mình bị ho bạn do mình bị ho nên mấy bạn nghe sẽ có sao sao ấy ừ và khi mà quay video chắc chắn công việc gì cũng đều có sự mệt mỏi của nó cả vậy khi quay video mấy bạn hãy kiểu như nếu mà lúc đầu mấy bạn không nổi tiếng thì mấy bạn thì mọi người mấy bạn sẽ được mọi người rất nhiều người ủng hộ nhưng khi mà họ mấy mấy bạn càng nổi tiếng hơn càng nhiều người đăng ký càng nhiều người xem like hơn thì họ sẽ bắt đầu ghét họ ai à, họ sẽ bắt đầu ghét bạn đấy mình sẽ lấy một ví dụ điển hình nha mình sẽ lấy một điện ví dụ điển hình là kênh Tony TV của anh Tony nha vì anh là vì mình thấy anh có lẽ là một trong youtuber bị ờ, phạt sỉ nhục nhiều nhất là mình sẽ bật lên rồi xem comment luôn à mà gì đây mình tìm mấy cái video người lớn các bạn thì mới có mới có đây cái này nè <coughs> video người lớn thì nó mới không mới có comment quảng cáo nữa trời xuống bà xem nè mà máy mà níu thì chứ mà bà ráng chờ nha đó đó xây vòng tròn luôn nè chuột mình nó xây vòng tròn luôn rồi chưa ra comment luôn mà bà thấy này nè em bé nó chưa sữa luôn nè à mà thôi mình sẽ lấy kênh Tony TV của anh à, Tony làm ví diễn hình đây là anh tên là một kênh YouTube ờ, rất là nổi tiếng anh à, mình không quảng cáo kênh nha thì à, mấy bạn biết rồi đây thì bắt đầu ra cái comment này thì đầu tiên mấy bạn sẽ thấy có thể sẽ thấy mấy bạn chúc mừng tích cực nhiều thứ không nhưng nếu mấy bạn càng sâu xuống đọc càng nhiều ấy thì mấy bạn có thể sẽ thấy một số cái chữ một số cái bị chửi mình sẽ thử tìm một cái nha và không trường nếu mà kênh của mình nổi tiếng lên thì mình cũng phải thể bị chữa nữa thôi mình tìm không được rồi mình sẽ nói luôn nha thì khi mà mấy bạn là làm youtube ấy, mấy bạn sẽ bị một số người kia họ ghét mình họ sẽ chửi họ sẽ chửi thầm tệ luôn hay thậm chí có thể nếu bạn gần sớm của người nào đó là người nào đó nghe bạn nổi tiếng hay gì đó, thì mấy bạn người đó cũng có thể chửi rủa bạn luôn chính vì những cái thành phần đó mà Việt Nam là một là là là một trong quốc gia có có văn minh mạng kém nhất đây nè thì mình hết Việt Nam chính là một trong quốc gia top có chỉ số này thấp nhất thế giới lý do là do có những người họ thế người cao hơn mình họ bắt đầu ghét thì chửi rủa thì gọi là anti fan đấy đó thì họ là những người tiểu nhân mấy, mấy bà xem cái hô lố một phút đừng nói cho mình giải thích hơi dài thì hơn 10 phút rồi thì mấy bạn sẽ ai đục thì mấy bạn bị chửi rủa hay mặc kệ họ đừng quan tâm gì cả vì họ ghét mình họ mới chửi gọi là tiểu nhân tiểu nhân là cái người kiểu như họ ghét sự thành công của người khác và họ muốn định thế ừ kiểu họ kiểu như họ thấy họ có thể sẽ thấy những người thấp hơn mình thì họ những người kiểu kém hơn mình về mặt gì đó, họ sẽ vui còn những người có cao hơn về mặt gì đó thì họ ghét đẹp xấu ghê lên danh dự người đó và nếu bị chịu lũ hãy đừng quan tâm đừng quan tâm làm gì cả cứ làm ngơ người đó vì nếu bạn làm ngơ thì chắc chắn người cái người tiểu nhân nó chửi bạn thì thì người đó sẽ tức chứ bạn không thể tức rồi xong đó là những cái mình à, đã chỉ bạn cách làm youtube rồi giờ thì giờ thì uh, mấy bạn hết cho mình <coughs> mấy bạn nghe tiếng hồi xin lỗi nha mình bị ho <coughs> mấy bạn khi nghe cho mình một tiếng một cái like mấy bạn xem xong video mình hãy cho mình một cái like đó kích vào đây nè bạn và sau đó là một cái subscribe subscribe nha và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo sớm, nhất từ kênh của mình và nó ủng hộ mình làm video tiếp theo cái video này mình giải thích hơi lòng vòng và mấy bạn có thể nghe không